chào mọi người, mình là Nghiêm Thùy Trang, là founder của Tiếng Trung Alpha Rất vui được đồng hành với các bạn trong video clip ngày hôm nay Chắc hẳn với những bạn đang học tiếng Trung thì bộ giáo trình Hán ngữ 6 quyển này không còn gì xa lạ nữa đúng không ạ? Và để giúp cho việc học theo giáo trình Hán ngữ 6 quyển của các bạn được hiệu quả hơn thì Tiếng Trung Alpha đã cho ra đời một series những bài giảng dựa theo giáo trình Hán ngữ 6 quyển Và những bài giảng này đều được thiết kế rất là chi tiết tỉ mỉ, kỹ lưỡng chắc chắn sẽ giúp được các bạn chinh phục tiếng Trung trong một thời gian ngắn. Còn về bộ giáo trình Hán ngữ 6 quyển này thì các bạn có thể tìm mua dễ dàng ở tất cả các hiệu sách online cũng như offline trên toàn quốc. Còn nếu các bạn muốn nhận file mềm của bộ giáo trình này thì hãy để lại comment theo cú pháp học tiếng Trung dễ dàng để Alpha có thể gửi cho bạn nhé. Ngoài ra để tăng tính hiệu quả cho mỗi bài học của chúng ta thì cô Trang mong muốn rằng các bạn hãy chuẩn bị một vài thứ sau đây trước mỗi buổi học nhé. Đầu tiên đó là một tinh thần thật là hưng phấn, thật là thoải mái. Tiếp theo nữa là hãy chuẩn bị một cuốn vở nhỏ để ghi chép chép cộng với hai màu mực ít nhất hai màu mực bởi vì việc ghi chép bằng ít nhất hai màu mực nó sẽ tăng tính tập trung của các bạn hơn và giúp các bạn sau này khi mà tìm lại những từ khóa này những cấu trúc câu quan trọng nó cũng sẽ dễ dàng hơn rất nhiều và cuối cùng đó là đừng quên chuẩn bị cho mình một cốc nước nhé bởi vì trong quá trình học cô Trang sẽ liên tục liên tục liên tục yêu cầu các bạn hãy lắng nghe và lập lại thật to cùng với cô Trang và việc uống nước chắc chắn sẽ giúp các bạn bảo vệ được cổ họng của mình và nếu ngay bây giờ bạn nào chưa có sẵn giấy bút cũng như là một cốc nước cho mình thì hãy nhanh chóng chuẩn bị để chúng ta có thể bắt đầu vào bài học thôi nào Bây giờ thì các bạn đã sẵn sàng chưa ạ? Chúng ta cùng bắt đầu thôi Trong video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với bài 1 Và kiến thức đầu tiên trong bài ngày hôm nay chúng ta tìm hiểu đó chính là cấu tạo của một âm tiết Nhưng trước khi tìm hiểu âm tiết là gì thì chúng ta cùng đến với cái chữ Hán này nhá Với những bạn mới học chưa biết gì về tiếng Trung cả thì chắc chắn khi nhìn thấy cái chữ Hán này chúng ta sẽ cảm thấy rất là rất là căng thẳng, rất là khó hiểu đúng không ạ? Ờ, bởi vì nó quả thật là có phức tạp hơn hệ thống chữ liên Latin của chúng ta một chút thật. Ờ, thế nên là người ta đã có cho ra đời hệ thống phiên âm Latin để giúp chúng ta nhìn vào phiên âm này sẽ biết ngay là à, chữ Hán này được đọc như thế nào. Và âm tiết là gì? Âm tiết chính là một từ chúng ta bật ra khỏi miệng thì được gọi là một âm tiết. Ví dụ như tiếng Trung là mấy âm tiết nhỉ? Hai âm tiết. Vậy tiếng Trung vô cùng dễ là mấy âm tiết ạ? À? Chính xác là 5 âm tiết. Đó, vậy thì cấu tạo của một âm tiết trong tiếng Trung sẽ gồm mấy bộ phận? các bạn cùng theo dõi nhé ở ờ, thông thường nó sẽ gồm 3 bộ phận chữ cái đứng đầu tiên này này chúng ta sẽ gọi nó là thanh mẫu và toàn bộ tất cả những gì đứng đằng sau thanh mẫu thì sẽ được gọi là vận mẫu bộ phận cuối cùng để cấu thành một âm tiết đó chính là thanh điệu thanh điệu thì giữ vai trò giống như là dấu trong tiếng việt ấy mọi người ạ tức là thay đổi dấu đi thì sẽ tạo thành những từ khác nhau mang nghĩa khác nhau. Nếu như các bạn đã nắm chắc về cấu tạo của một âm tiết rồi thì chúng ta cùng sang phần tiếp theo nhé. Ở phần tiếp theo sau đây thì chúng ta sẽ đến với những thanh mẫu đầu tiên trong bảng phiên âm tiếng Trung. Và trong phần này thì nhiệm vụ chính của các bạn đó chính là lắng nghe và lập lại thật to cùng với cô Trang nhé. Nhớ rằng từ khóa quan trọng ở đây chính là lập lại thật to. Vì khi học ngoại ngữ thì một trong những yếu tố giúp các bạn học tốt hơn đó chính là nói thật to ạ. Phải các bạn phải nghe thấy âm thanh của chính mình. Vì khi các bạn mà lầm nhầm lầm nhầm đọc thầm trong đầu đầu thôi ấy, thì đôi khi nó sẽ chỉ là âm thanh vay mượn thôi đó chính là âm thanh của lão sư đang vang lên trong đầu các bạn nhớ chưa nhở chúng mình sẽ lắng nghe và lập lại thật to cùng cô trang nhá rồi ở âm đầu tiên chúng mình sẽ đọc là pở pở Đúng rồi, các bạn lưu ý rằng âm này hoàn toàn khác với âm bờ trong A bờ cờ nhá Nó không phải bờ sông, bờ đê, bờ ao, bờ kè đâu ạ Mà nó là bờ phở nó hơi giống với p phở trong tiếng việt ấy rồi âm thứ hai nào các bạn lắng nghe xem có điều gì đặc biệt xảy ra ở âm này nhá phở phở có điều gì xảy ra ở đây nhỉ Chính xác, đây là một âm bật hơi Thì cô Trang kiến nghị với các bạn rằng Các bạn không nên ghi Việt sắp kiểu tiếng Việt là bờ bơ huyền bờ vào đây nhá à mà mình chỉ cần là sao nhở đánh một cái dấu mũi tên nho nhỏ để nhắc nhở rằng đây chính là âm bật hơi được chưa ạ nào chúng mình cùng đọc lại với cô nhá thở thở hãy để tay đằng trước miệng và xem là có làn hơi có gió đập vào tay không nhá thở chính xác rồi ok âm tiếp theo chúng mình sẽ đọc là gì nhở mở M Nó khá là tương đồng với chữ M trong tiếng Việt đúng không mọi người? Thế chúng mình cùng đọc lại thật to nào M M Đúng rồi Âm thứ tư chúng mình sẽ đọc là gì nhỉ? F F Đúng rồi, một lần nữa nào F Chính xác Ba âm p, p, m này được gọi là âm môi môi, tức là môi trên và môi dưới của chúng ta sẽ kết hợp để bật ra âm thanh mà không cần bất cứ sự can thiệp nào của răng hay là lưỡi cả. Nhưng mà sang đến âm thứ tư này thì sao nhở? À âm này là âm môi răng, tức là môi và răng của chúng ta sẽ kết hợp để bật ra âm này nhá. Nó rất đơn giản thôi. Phở, phở. Ok, rất tốt ạ. Tiếp theo, ở hàng thứ hai âm đầu tiên này chúng ta sẽ đọc là tở, tở Chính xác nó hơi giống chữ tờ trong tiếng Việt đấy đúng không mọi người? Mọi người cùng lặp lại thật là to nhá, lắng nghe âm thanh nào và lặp lại tờ tờ chính xác ạ rồi âm tiếp theo các bạn lại nghe này nghe thật kỹ nhá thở thở thở có điều gì diễn ra ở đây ạ ồ đây lại là một âm bật hơi à chúng mình lại đánh cái mũi tên nho nhỏ vào đây nhá nào cùng nhau lặp lại thật là to nhá thở thở chính xác sang đến âm tiếp theo thì vô cùng đơn giản luôn âm này chúng mình chỉ cần đọc là nở nở nó khá là tương đồng với âm nở trong tiếng Việt đúng không ạ cùng lặp lại nhá nở nở chính xác rồi nào sang đến âm tiếp theo âm này chúng mình sẽ đọc là lở lở oh, lại là một âm khá là đơn giản và tương đồng với cả chữ L trong tiếng Việt đúng không? Chúng mình cùng đọc lại nhá. L L Rồi, chính xác. Oh, chỉ còn ba thanh mẫu nữa thôi. Chúng mình cùng xem thanh mẫu này chúng mình đọc là gì nào. À, cờ cờ chính xác à, các bạn lưu ý nhá ở đây thì mình sẽ không ghi không ghi cái chữ như thế này vào được chưa sẽ không ghi kiểu việt sắp như vậy mà các bạn chỉ cần nhớ là à, âm này chúng mình đọc là cờ nó hơi hơi giống với chữ cờ trong tiếng việt ấy à, nếu mà các bạn thích thì các bạn có thể vẽ lá cờ vào đây cũng được để kiểu như là mình đánh dấu ấy mình check nốt mình nhắc nhắc nhở bản thân thôi được chưa ạ cùng đọc lại với cô âm này nhá cờ rất tốt ạ nào âm tiếp theo nhá âm này là âm mà các bạn phải cảm nhận đấy âm thanh nó phát ra từ cuống họng của mình ấy khở khở đó kiểu như là mình mình ăn cá hóc xương ấy mọi người đấy kiểu như mình ăn cá hóc xương và khạc ra nào khở khở đúng rồi hãy mở rộng cuống họng ra nha để cho âm thanh nó được bật ra nào khở chính xác ạ rồi còn cái thanh mẫu cuối cùng này chúng mình sẽ đọc là gì nhỉ khở khở đúng rồi với thanh mẫu này thì các bạn sẽ cảm thấy là nó hơi hơi giống chữ khở trong tiếng việt ấy kiểu như là khách khứa không khí quả khế đúng không ạ chúng mình cùng đọc lại thật to âm này nhá khở khở chính xác chúc mừng các bạn vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau làm quen với những thanh mẫu đầu tiên trong bảng phiên âm tiếng trung các bạn cảm thấy như thế nào ạ tiếng trung dễ hay là rất dễ Oh, nó khá là đơn giản đúng không? Không hề phức tạp như chúng ta nghĩ oh, Vậy thì bây giờ chúng mình sẽ đến với phần tiếp theo nhá Đó chính là những vận mẫu đầu tiên trong bảng phiên âm tiếng Trung Vận mẫu là bộ phận đứng ở đâu trong âm tiết nha mọi người nhở Chính xác, đứng đằng sau thanh mẫu nhá Rồi, thế thì vận mẫu đầu tiên chúng mình sẽ đọc là gì đây mọi người ơi? Rất là đơn giản luôn các bạn đoán xem à, Âm này chúng mình sẽ đọc là A A khá là giống chữ A bình thường của tiếng Việt đúng không? Tuy nhiên ở đây cô Trang lưu ý với các bạn một chút nhá Khi mà các bạn thứ nhất là mình đang học tiếng Trung này Thì cái âm thanh bản thân cái âm thanh khi mà đọc tiếng Trung á, nó đã to và vang hơn khi mình đọc tiếng Việt rồi và có một điều quan trọng hơn nữa đó là chúng mình đang luyện tập thì cái khi mà mình luyện tập thì các bạn cố gắng đọc khoa trương lên một tí nhá để cho cái âm thanh của mình nó vang rền nền nảy nó hay hơn được chưa ạ chúng mình cùng đọc lại âm đầu tiên nào a à, rồi mở rộng khẩu hình ra và nghe thấy âm thanh của chính mình nào các bạn ơi a à, chính xác âm này chúng mình sẽ đọc là ua ua đúng rồi lặp lại một lần nữa thật to nào ua chính xác à âm thứ ba chúng mình sẽ đọc là ưa ưa ưa chính xác âm tiếp theo chúng ta sẽ đọc là y y y thế còn âm này thì chúng mình sẽ đọc như thế nào nhỉ các bạn lắng nghe nhá u u u khá là đơn giản đúng không ạ rồi tiếp theo à âm này có vẻ hơi khác lạ một chút này âm này thì chúng mình sẽ đọc là u y đúng rồi cái khẩu hình mình sẽ đưa ra một chút nhá y chính xác tiếp theo ở dòng thứ hai với vận mẫu này chúng ta sẽ đọc là i i ai à, ờ, các bạn lưu ý như cô trang vừa chia sẻ ban nãy ấy, đó là mình sẽ không đọc ngắn đọc các âm nó chợt nông và ngắn như kiểu ai ai mình sẽ không đọc như thế mà mình sẽ đọc vang lên nào ai ai chính xác tiếp theo âm này chúng ta sẽ đọc là ai Ây Rồi ở âm này thì các bạn lưu ý là cái âm của mình sẽ không đọc kiểu âm bẹt kiểu ê e, ê e nhá Mà mình sẽ đọc là Ây ấy đúng rồi cho cái âm nó tròn nó mẩy lên được chưa ạ tiếp theo nào âm này quá là dễ luôn chúng mình sẽ đọc là ao ao về cách đọc thì nó rất là đơn giản và cô Trang chỉ có một yêu cầu ở đây thôi đó là các bạn hãy đọc vang lên khẩu hình to rõ ràng và âm thanh nó vang lên được chưa ạ cùng nhau đọc lại nào ao ao Hy vọng là đến đây các bạn vẫn đang tiếp tục nghe thấy âm thanh của chính mình nhá Tức là phải đọc to lên đấy ạ Rồi vận mẫu cuối cùng nào Chúng mình sẽ đọc là ô ô Chính xác Vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau làm quen với những thanh mẫu và vận mẫu đầu tiên trong bảng phiên âm tiếng Trung Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với một phần vô cùng quan trọng Đó chính là luyện tập ghép âm Ở phần này thì chúng ta sẽ đem những thanh mẫu và vận mẫu chúng ta vừa mới học Ghép chúng lại gần nhau để chúng ta biết cách đánh vần Ờ, các bạn đã sẵn sàng chưa nhở? Sẵn sàng chưa ạ? Rồi chúng mình bắt đầu nhá Ở cột bên này thì chúng ta có những cái gì đây nhở? Đây là Chính xác, đây là những thanh mẫu đúng không ạ? Còn ở hàng trên này thì chúng mình có gì đây? À, là những vận mẫu Vậy thì bây giờ chúng mình thử xem là khi chúng ghép với nhau chúng mình sẽ được những âm gì nhá Ở đây có thanh mẫu P Vậy thì khi nó ghép với vận mẫu A Thì tôi sẽ có âm gì ạ? a Pa Quá là đơn giản luôn đúng không mọi người? Chính xác à. Tiếp theo nhá Ở đây chúng ta có thanh mẫu P và ghép với vận mẫu ua thì chúng mình sẽ có pờ ua pua rồi ok và cứ như vậy cứ như vậy chúng ta ghép vần thôi và bây giờ thì các bạn hãy cùng đọc thật to toàn bộ cái phần ghép âm này với cô trang nhá bắt đầu thôi nào pi trống như thế này thì có nghĩa là sao nhỉ? Là những thanh mẫu đấy sẽ không kết hợp cùng với những vận mẫu này Được chưa ạ? Rồi bây giờ đến thanh mẫu tiếp theo nhá Thanh mẫu tiếp theo là âm âm phở Chúng mình lưu ý với âm phở thì mình cần phải làm một nhiệm vụ đó là Bật hơi thật là rõ ràng ra nhá Phở Chính xác Vậy phở mà ghép với A thì tôi sẽ có Phở A pa đúng không ạ? Các bạn hãy đặt thật to lên cùng với cô Trang nào Pa Pa 泼泼，劈劈，扑扑，拍拍，呸呸，抛。 không? Thanh mẫu m khi kết hợp với những vận mẫu bên trên thì chúng ta sẽ có các âm ma ma mua mua mưa mưa mi mi mây mây mây mau mau mâu mâu tiếp theo với thanh mẫu phở thì chúng mình sẽ có các âm pha pha phua phua phu phu phây phây phâu phâu còn ở đây thanh mẫu này mọi người có nhớ là chúng mình sẽ đọc thành gì không nhỉ thanh mẫu này sẽ đọc thành tờ đúng không ạ vì người trung quốc rất là khó để phát âm được âm đờ thế nên âm này thì họ sẽ phát âm thành âm tở Nhớ nhá, và khi tở mà kết hợp với ai thì chúng mình sẽ có âm gì đây? Các bạn thử đọc to cho cô nghe xem nào Ờ, âm này là âm ta Đúng rồi ạ, hãy đọc to một lần nữa nào Ta Chính xác Tưa Tưa Ti Ti Tu Tu tai tai tây tây tao tao tô tô tiếp theo âm này mọi người còn nhớ là chúng mình sẽ đọc là âm gì không nhỉ à thở thở và khi đọc âm này thì các bạn lưu ý nhé chúng mình đừng bị chi phối bởi tiếng Anh chúng mình sẽ không đọc kiểu âm là thở thở hay là thi không đọc như vậy nhá chúng mình bật hơi rõ ràng ra thở nào vậy thì thở ghép với a chúng mình sẽ có âm à, quá là dễ luôn đúng không ạ tha đúng rồi đọc thật to lên nào tha thưa thưa thi thi thu thu thai thai thao thao thâu thâu âm tiếp theo là âm n và khi ghép vào chúng ta sẽ lần lượt có các âm na na nưa nưa ni ni nu nu nü ni à ở ờ, âm này thì các bạn lưu ý một chút là một số bạn khi mà mới học ấy rất hay bị đọc cái âm nó bị tù đi là nư nư ờ, thì lưu ý là cái âm này mình sẽ đọc thanh thoát ra nhá bằng cách khẩu hình mình sẽ đưa đưa hẳn ra một chút ni ni đúng rồi ạ tiếp theo âm này chúng ta có nai nai nay nay now now no no tiếp theo đến thanh mẫu l thì chúng ta sẽ lần lượt có các âm ghép là la la lưa lưa ly ly lu lu luy luy lai lai lây lây lao lao lâu lâu theo Âm này không biết là chúng ta còn nhớ đọc là gì không nhỉ? À, thanh mẫu này đọc là gì mọi người ơi? À, lá gì đấy ạ? À? à, chính xác, âm này mình sẽ đọc là cờ Cờ Đúng rồi, tuyệt đối không bị nhầm lẫn với âm khờ khờ khờ nhá Âm này là cờ Chính xác, vậy thì cờ ghép với ai chúng mình sẽ có âm Ca Ca Cưa Cưa cây cai cây cây cao cao câu câu Tiếp theo, à, âm này thì chính là âm gì đây nhỉ? Hóc xương cá đúng không ạ? Mọi người nhớ nhá, mình phải hóc xương cá và đọc như thế nào nhỉ? Khở khở đúng rồi âm thanh phải phát ra từ cuống họng nhá và nhất định phải đọc to lên mọi người nhá từ nãy giờ không biết là có nhớ đọc to không đấy à hay là cứ chỉ lẩm nhẩm lẩm nhẩm đọc thầm cùng với cô trang thôi nào phải nghe thấy âm thanh của chính mình nhá lặp lại nào khở rồi và khi ghép âm thì chúng mình sẽ có những âm kha kha khưa chúng ta sẽ đọc là khở à đúng rồi khở và khi ghép vào chúng ta sẽ có các âm vừa rồi chúng ta đã cùng nhau hoàn thành phần thanh mẫu và vận mẫu đầu tiên trong bảng phiên âm tiếng Trung cũng như là đã luyện tập xong ghép âm rồi. Không biết là bây giờ có bạn nào đang cảm thấy mỏi quay hàm không nhở? Cô Trang cũng thấy mỏi phết rồi đấy. Ờ, tuy nhiên là phần sau là một phần vô cùng quan trọng và thú vị, thế nên là chúng ta hãy lên tinh thần để tiếp tục thôi nào. Mọi người đã sẵn sàng chưa nhở? Phần tiếp theo sau đây thì chúng ta sẽ đến với bộ phận cuối cùng trong cấu tạo của một âm tiết đó chính là thanh điệu. À, nói đến thanh điệu thì chúng ta thử hình dung lại một chút xíu xem là tiếng Việt có mấy thanh điệu mọi người nhỉ? huyền sắc ngã, hỏi, nặng và thanh bằng nữa à, Tổng cộng chúng ta có tận 6 dấu Nhưng mà tiếng Trung thì dễ hơn rất nhiều Tiếng Trung chỉ có bốn thanh điệu cơ bản thôi Và nó cũng không tên là huyền sắc ngã hỏi nặng Mà tên gọi của chúng là thanh một, thanh hai, thanh ba thanh 4 Vậy thanh 1, 2, 3, 4 này được viết cũng như được đọc như thế nào thì chúng ta cùng theo dõi nhé Ở đây chúng ta có âm gì đây mọi người nhở? Âm gì mình vừa học xong đấy ạ? À? à, âm A Rồi bây giờ thì cô Trang sẽ đánh dấu lần lượt cho các âm này nhá Âm đầu tiên mang thanh một Như các bạn thấy thanh một là một nét nằm ngang không lên không xuống ở trên âm tiết Chính vì thế cái âm thanh của nó đọc ra cũng tằng tằng tằng tằng Độ cao ổn định không lên không xuống Các bạn lắng nghe này a à, a à, các bạn có thấy là âm vực từ đầu đến cuối âm là nó giống nhau không ạ a à, nó chỉ có một cao độ thôi Ở ờ, sang đến chữ a tiếp theo thì chúng mình sẽ đánh vào đó thanh hai và thanh hai thì được đọc là á á các bạn sẽ thấy là cái cao độ nó cũng sẽ cao dần lên đúng như là cái hình dáng của thanh điệu vậy á á Đúng rồi. Còn thanh ba thì sao nhở? À, thanh ba chúng ta sẽ đọc là ả. À. Ả. À. Ở đây thì các bạn có thể nghe thấy nó hơi hơi giống dấu hỏi đúng không? Ờ, tuy nhiên là nó khác nhau hoàn toàn mọi người nhá. Dấu hỏi trong tiếng Việt đọc rất là ngắn các bạn nghe này. Ả. À. Ả. Đó, thế là xong rồi Nhưng trong tiếng Trung thì sao nhở? Thanh ba chúng mình hình dung như là nó chia thành hai nhịp ấy Các bạn nhìn tay của cô Trang nhá À ồ nhịp thứ nhất nó đi xuống rồi nó lại đi lên đúng không âm vực các bạn sẽ cảm thấy là nó nó sẽ sâu hơn và nó cũng nặng hơn á các bạn đọc lại theo cô nào à đúng rồi một lần nữa nhá à nhớ là phải đi hết cái đường vòng cung này nhá còn nếu à một cái là là dấu hỏi rồi nào một lần cuối cùng với thanh này nào à chính xác Thế còn thanh 4 thì sao nhỉ? Thanh 4 các bạn nhìn thấy nó giống dấu huyền Nhưng mà phải nhớ tuyệt đối tuyệt đối tuyệt đối với cô Trang rằng tiếng Trung không có dấu huyền, được chưa ạ? Vậy thanh này đừng bao giờ chúng mình đọc là à nhá Mà mình sẽ đọc là à À Chính xác, mình đọc dứt khoát lên như thế mọi người ạ Lặp lại một lần nữa nào À Đúng rồi, và ở đây cô Trang muốn lưu ý với các bạn rằng có một cái sự nhầm lẫn cực kỳ hay gặp đối với những bạn mới học tiếng Trung và thậm chí học cả 1-2 năm nữa vẫn bị nhầm cái lỗi này Đó chính là nhầm lẫn giữa thanh 1 và thanh 4 Đấy ví dụ như trong tiếng Việt mình là trang hay trang, linh hay linh Thì nghe nó cũng vẫn giống nhau thôi và nó vẫn là một từ thôi ở ờ, Nhưng trong tiếng Trung các bạn lưu ý rằng thanh 1 và thanh 4 nó sẽ hoàn toàn khác biệt nhá A và A Liên và linh Nó là hai từ hoàn toàn khác biệt Vậy nên các bạn phải lưu ý giúp cô Trang là cái thanh 4 này mình phải đặc biệt chú ý phân biệt nó được với thanh 1 Thanh 1 các bạn nghe lại này A à, Còn thanh 4 là được chưa? Tiếp theo để luyện tập kỹ hơn những thanh điệu vừa học thì chúng ta sẽ cùng đến với những ví dụ sau nhé Và các bạn lưu ý giúp cô Trang một chút là khi đọc những ví dụ này thì sao nhở? Tay mình phải hoạt động nhá các bạn giơ sẵn tay lên nào tay đâu tay đậu chính xác nào chúng ta cùng bắt đầu thôi ở đây à, âm pa mà mang thanh một thì chúng ta sẽ đọc là pa pa thanh hai chúng ta sẽ đọc là pá Pá Thanh ba nào Nhớ là phải đi dài một chút nhá Pá Pá Thanh bốn Dứt khoát lên nào Pá Pá Chính xác Rồi Ở đây Thanh một chúng ta sẽ có Ma Ma Thanh hai Ma má thanh ba đọc là gì nhỉ mọi người ơi là gì nhỉ à, ờ, mã mã thanh bốn nào phải làm gì à, chém cái tay dứt khoát xuống giúp cô nhá mã mã rồi những ví dụ cuối cùng nào thanh một chúng ta đọc là y y thanh hai chúng ta đọc là ý ý thanh ba thì sao nhở ý ý thanh bốn nào đừng quên dứt khoát nhá ý ỉ. Vừa rồi thì chúng ta đã cùng làm quen và luyện tập với những thanh điệu cơ bản trong tiếng Trung. Tuy nhiên trong quá trình sử dụng thì không phải lúc nào các thanh điệu cũng được đọc nhất nhất như vậy. Sẽ có những trường hợp mà các bạn thấy rằng khi thanh điệu này đứng cạnh thanh điệu kia thì nó sẽ có biến đổi đi một chút. Chính vì thế bây giờ chúng mình sẽ đến với một phần kiến thức vô cùng quan trọng liên quan đến thanh điệu nhá. Đó chính là biến điệu. Biến điệu là gì ạ? Đó chính là sự biến đổi của thanh điệu và có một vài nội dung khác nhau về phần biến điệu này Nhưng trong bài ngày hôm nay thì cô Trang sẽ chỉ giới thiệu với các bạn về biến điệu của thanh ba thôi Cụ thể là người ta quy định rằng khi hai thanh ba đứng cạnh nhau thì thanh ba đầu tiên sẽ được đọc thành thanh hai. Để các bạn hình dung rõ hơn thì chúng ta sẽ cùng đến với những ví dụ sau nhé Ở đây chúng ta có chữ Nỉ Hảo à nỉ hảo thì các bạn thấy là chúng ta có hai thanh ba đứng cạnh nhau này và theo quy định là khi hai thanh ba đứng cạnh nhau thì thanh ba đầu tiên sẽ biến thành thanh hai chính vì thế ở đây chúng ta sẽ phải đọc từ này thành nỉ khảo rồi các bạn đọc thật to lên cùng với cô Trang lại từ này nhá nỉ khảo Tiếp theo ở ví dụ thứ hai chúng ta có từ gì đây nhỉ? À, nả, lỉ vẫn là hai thanh ba đứng cạnh nhau đúng không mọi người? À, vậy thì thanh ba đầu tiên phải biến thành thanh hai và đọc thành nả lỉ Hãy đọc to lên với cô Trang một lần nữa nào Ná lỉ Tiếp theo ạ Lão khủ Hai thanh bá đứng cạnh nhau này Thì chúng ta phải biến điệu thành Lão khủ Một lần nữa lặp lại thật to cùng với cô nhá Lão khủ Và để các bạn có thể nắm chắc được phần kiến thức này Thì chúng ta hãy cùng luyện tập với một vài ví dụ tiếp theo nhá Ở đây chúng ta có từ lão khủ Vậy thì theo quy định về biến điệu của thanh ba chúng ta sẽ phải đọc nó thành Láo khủ Chính xác ạ Tiếp theo nào Ở đây chúng ta có từ phủ tảo Vậy thì sau khi biến điệu chúng ta sẽ phải đọc nó thành Chính xác Phú tảo Tiếp theo nhá Chúng ta có từ bảy Âm A này mọi người để ý nhá Âm A này bảy khải thì sau khi biến địa chúng ta sẽ có từ gì nhỉ? Ồ, oh, chính xác Bấy khải Vừa rồi thì cô Trang đã thị phạm và đồng hành cùng chúng mình trong 3 ví dụ đầu tiên Bây giờ chúng mình còn 3 ví dụ này nữa Thì cô Trang sẽ cho các bạn 10 giây để suy nghĩ và điền đáp án nhé Nào, 10 giây cho các bạn, bắt đầu Thời gian hết rồi các bạn ơi Và bây giờ chúng mình cùng so sánh với đáp án của cô Trang xem là chúng mình có làm đúng hay không nhá À ở đây chúng ta có từ Tí bủ Kháo bỉ Khái khẩu Hy vọng là tất cả các bạn đều đã làm đúng một phần này nhé. Từ đầu video đến giờ thì chúng mình đã cùng làm quen với các khái niệm thế nào là một âm tiết trong tiếng Trung, cấu tạo của một âm tiết trong tiếng Trung là gì, cũng như các thanh mẫu, vận mẫu và các thanh điệu cơ bản trong tiếng Trung. Tiếp theo đây thì chúng mình sẽ đến với một phần kiến thức vô cùng thú vị Đó chính là từ mới Ở phần từ mới này thì ngoài phiên âm ra các bạn sẽ còn được nhận biết mặt chữ Hán nữa và tất cả những cái kiến thức trong phần từ mới này chính là những kiến thức mà các bạn có thể áp dụng vào trong giao tiếp đời sống hàng ngày Nhưng mà trước khi bắt đầu thì cô Trang muốn thống nhất với các bạn một chút về cái phương pháp học nhé Đó là khi cô Trang giảng ạ thì ngoài cái việc các bạn phải lập lại thật to rõ ràng cùng với cô Trang ra thì các bạn hãy nhanh chóng lấy bút và ghi cái phiên âm của từ đó xuống và để chống một khoảng ra để sau này mình điền chữ Hán vào đó sau và toàn bộ tất cả những cái hướng dẫn về viết chữ Hán á, thì cô Trang sẽ để ở phần cuối video clip để cho các bạn có thể luyện tập một cách liền mạch nếu các bạn đã nắm được cái phương pháp cái quy trình học như vậy rồi thì chúng ta cùng bắt đầu thôi từ đầu tiên mà chúng ta học được đọc là nỉ nỉ thanh mấy đây các bạn nhỉ à chính xác thanh ba đúng không vậy hãy đọc to lên cùng với cô Trang một lần nữa nào nỉ nỉ này Hán Việt có nghĩa là nhĩ và nghĩa tiếng Việt của nó có thể là anh, chị, bạn, ông, bà và thậm chí là mày nữa. Nói cách khác thì chúng ta hiểu rằng từ nỉ này dùng để chỉ người đang nói chuyện trực tiếp với chúng ta. Từ thứ hai mà chúng ta sẽ học được đọc là khỏ. Khỏ thanh ba đúng không mọi người và xem ra từ này khá là thân thuộc gần gũi nghe nó quen quen đúng không mọi người đọc lại cùng với cô trang một lần nữa thật là to nhá khổ à, ờ, từ khỏ ở đây hán việt là hảo có nghĩa là tốt là đẹp là hay là ngon ở từ thứ ba chúng ta cùng đọc nào ní khỏ ní khảo à ở đây chúng ta bắt gặp cái kiến thức gì chúng ta vừa mới học xong nhở biến điệu của thanh ba đúng không ạ khi hai thanh ba đi cạnh nhau thì thanh ba đầu tiên sẽ được đọc thành thanh hai vậy nên nỉ khỏ chúng mình sẽ đọc là ní hỏ chính xác từ ní hỏ này chúng ta có thể dịch là xin chào Chào bạn Đây là một cách chào thông dụng nhất, phổ biến nhất mà thậm chí chúng ta chưa học tiếng Trung và rất nhiều bạn cũng đã biết rồi Cách chào hỏi này thì chúng ta có thể áp dụng với mọi đối tượng trong mọi trường hợp khác nhau Và chúng ta cùng đọc lại một lần nữa thật to lên nào Ní họ. Từ vựng tiếp theo rất là đơn giản thôi Chúng mình cùng đọc với cô nhá Y Y y ờ, từ y này hán việt là nhất và nghĩa là một hoặc số 1 từ vựng tiếp theo chúng ta có từ ủ ủ ủ hán việt của từ này có nghĩa là ngũ và dịch ra là 5 số 5 từ vựng tiếp theo chúng ta có pa ờ, các bạn lưu ý nhá âm này thì chúng mình sẽ không bật hơi ạ pa pa từ pa này hán việt có nghĩa là bát và dịch ra là 8 hoặc số 8 từ tiếp theo chúng ta có là ta ta từ này mang thanh mấy mọi người nhở à thanh 4 thì mình phải làm sao ạ đọc dứt khoát nó lên nào hãy đọc thật to lại một lần nữa nhá ta Hán Việt của từ tả là đại nghĩa là to, lớn Như các bạn nhìn thấy cái hình mô phỏng ở đây thì cái hộp quà này tả hơn đúng không ạ? Nào hãy cùng đọc lại với cô một lần nữa nhé Tả Tiếp theo chúng ta có từ bổ Thanh 4 này, thanh 4 dứt khoát lên nhá Bổ Từ bổ Hán Việt có nghĩa là bất và dịch ra có nghĩa là không, là chẳng, là sự phủ nhận một điều gì đó. Từ tiếp theo chúng ta có là từ khẩu khẩu ở đây chúng ta có vận mẫu là âm âu này à, âm này chúng ta phải hóc xương cá các bạn nhớ không ạ khở khở khẩu từ khẩu hán việt là khẩu và nghĩa là miệng tiếp theo chúng ta có từ bái bái từ bái này mang thanh hai và đây là thanh mẫu không bật hơi mọi người nhé bái bái từ này hán việt có nghĩa là bạch và dịch ra là trắng màu trắng theo chúng ta sẽ có từ nữ nữ à, ở đây có u hai chấm đúng không? Với khẩu hình mình hơi đưa ra nhá. Y nữ. Hán Việt của từ nữ là nữ và dịch ra có nghĩa là nữ, phụ nữ. Tiếp theo chúng ta có từ mã. Mã. Hán Việt của từ này là mã và dịch ra là con ngựa không biết là từ nãy đến giờ thì các bạn có nhớ nhiệm vụ ghi chép của mình không nhở các bạn lưu ý nhé để cái quá trình học tập của mình nó được hiệu quả hơn và các bạn ghi nhớ tốt hơn ấy thì đừng quên việc ghi chép nha và khi mà cô giảng như vậy thì với mỗi từ vựng các bạn có thể pause lại sau đó thì các bạn lắng nghe ghi chép luyện tập cùng với cô trang thật là kỹ trước khi sang đến từ vựng mới nhưng mà thôi cô trang tin là các bạn đều đã ghi chép rồi đúng không và bây giờ thì chúng ta đã hoàn toàn sẵn sàng để bước sang phần tiếp theo rồi ở phần tiếp theo này đó chính là phần hội thoại và trong phần hội thoại này cũng chính là nơi mà để chúng ta áp dụng những từ mới chúng ta vừa học vào trong những mẫu câu giao tiếp hàng ngày đấy. Vậy thì chúng mình cùng xem là đoạn hội thoại giữa cô Trang và người đàn ông này là gì nhá. Trong đoạn hội thoại này thì các bạn sẽ thấy là cô Trang cần phải đi gặp một đối tác người Trung Quốc. Và các bạn thử đoán xem ngay khi vừa mới gặp nhau thì câu đầu tiên mà cô Trang và họ sẽ nói với nhau là gì nhỉ? Các bạn đoán xem ạ. À đúng rồi, câu đầu tiên mà cô Trang và họ sẽ nói với nhau đó chính là lời chào đúng không ạ? Vậy thì trong phần từ mới vừa rồi chúng mình đã học cách chào hỏi nào rồi nhỉ? Ờ, chính xác Ní hảo Cô Trang nói ní hảo với họ Và đúng theo phép lịch sự thông thường thì họ cũng sẽ phải mở lời chào lại với cô Trang bằng cách nói Ní hảo được chưa ạ? Nào bây giờ thì các bạn cùng đọc lại với cô Trang cách chào hỏi này nhá Ní hảo Ní hảo <laughs> hội thoại của chúng ta đến đây là hết rồi và chắc chắn bây giờ các bạn đang cảm thấy ý hội thoại này thật là ngắn và nhạt nhẽo đúng không cô trang cũng đồng tình với các bạn đúng là có hơi nhạt nhẽo thật tuy nhiên chúng ta chỉ là mới bắt đầu thôi mọi người ạ thế nên là ngay thời điểm này cô trang muốn rằng các bạn hãy làm thật tốt hãy ôn luyện thật kỹ tất cả những kiến thức đơn giản này bởi vì chỉ cần trong một vài video tới đây thôi thì chắc chắn là các bạn sẽ thấy kiến thức của mình được mở rộng ra rất là nhiều vậy nên trước khi làm việc khó thì chúng mình phải làm thật chắc việc đơn giản đã nhá và cuối cùng như một phần chốt lại toàn bộ kiến thức mà chúng ta đã học ngày hôm nay thì cô Trang có chuẩn bị ra đây một cái phần luyện tập nho nhỏ để các bạn có thể một lần nữa được xào lại những cái kiến thức mà chúng mình đã đi từ đầu tới giờ. Ở phần luyện tập đầu tiên này thì chúng ta sẽ cùng nhau đi phân biệt thanh mẫu nhé. Cụ thể là trên đây cô Trang đã chuẩn bị sẵn hai âm tiết cho chúng mình rồi. Hai âm tiết này nhìn vào có vẻ na ná giống nhau, tức là nó sẽ có thể là thuộc ở cặp âm dễ nhầm đúng không? Nhiệm vụ của các bạn bây giờ sẽ là lắng nghe và lựa chọn âm tiết các bạn nghe được là gì nhá. Cô Trang sẽ chỉ đọc hai lần thôi đấy nên các bạn hãy tập trung tinh thần nha nào pa pa các bạn đã lựa chọn đáp án nào vậy ạ? Ờ, cô Trang đọc là pa thì có điều gì diễn ra ở đây nhỉ? Ờ, các bạn nghe thấy hơi được bật ra đúng không? Chính vì thế đáp án của chúng ta là đáp án đằng sau. Các bạn đọc lại cùng với cô nào. Pa. Chính xác. Ở câu thứ hai thì cũng tương tự như vậy. Chúng ta sẽ có hai âm tiết và hai âm tiết này cũng thuộc vào cái cặp âm dễ nhầm lẫn. Vậy thì bây giờ các bạn hãy lắng nghe cô Trang đọc xem là rốt cuộc cô Trang đã nhắc đến âm nào nhá. Tu tu Âm nào nhỉ các bạn nhỉ? À, cô chàng không hề bật hơi đúng không? Thế nên chắc chắn đáp án của chúng ta sẽ là đáp án đầu tiên rồi Ờ, bây giờ đến câu số 3 xem nào Lại một lần nữa chúng ta có hai âm tiết Và các bạn hãy lắng nghe xem là cô chàng nhắc đến âm tiết nào nhá Ừ Khai Khai Âm tiết nào nhỉ? Các bạn có lựa chọn được không ạ? À, đúng rồi chính là âm tiết đằng sau hãy đọc lại một lần nữa với cô trang âm này nào kai Chính xác, hy vọng là các bạn đều làm đúng ở ba câu này nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với phần luyện tập phân biệt vận mẫu. Và hình thức thì cũng tương tự như vừa rồi thôi. Cô Trang sẽ cho các bạn hai âm tiết và các bạn hãy lắng nghe xem là rốt cuộc cô Trang đang nhắc đến âm tiết nào nhá. À, các bạn lắng nghe này. Poor. Poor. Ờ, có vẻ như nhìn khẩu hình của cô Trang thì các bạn đã cũng đã đoán ra cái âm tiết mà cô Trang nhắc đến là gì rồi đúng không? Ờ, à, đó chính là âm po. Rồi, thế còn âm này nó là gì nhỉ? À, pa đúng không? Cô đọc âm là poor. Rồi, tiếp đến câu thứ hai. Ờ, chúng mình cũng có hai âm tiết và các bạn thử lắng nghe xem là cô đang nhắc đến âm nào nhá. Ma ma quá là đơn giản luôn đúng không đó chính là âm ma vận mẫu a rồi tiếp theo nào ở câu 3 chả có vẻ hai âm tiết này khó khăn hơn một chút đấy thế nên là các bạn hãy lắng nghe và tập trung xem là cô đang nhắc đến âm nào nhá câu câu Ờ, tin là sự khó khăn này không thể làm khó được các bạn Cô đã nhắc đến âm câu vận mẫu âu các bạn để ý thì khẩu hình và âm thanh phát ra nó sẽ hoàn toàn khác với vận mẫu ao đúng không và cái từ cô vừa đọc là câu câu chính xác có phân biệt thanh mẫu vận mẫu rồi thì chắc chắn không thể thiếu được phần phân biệt thanh điệu đúng không ạ vậy thì chúng mình sẽ đến với phần luyện tập tiếp theo nhá phân biệt thanh điệu và hình thức thì cũng tương tự như vậy thôi ở đây cô trang có hai âm tiết hoàn chỉnh có nghĩa là đã bao gồm đầy đủ cả thanh mẫu vận mẫu và thanh điệu nhiệm vụ của chúng ta đó chính là lắng nghe thật kỹ và lựa chọn xem đâu là âm tiết được cô trang nhắc đến nào các bạn đã sẵn sàng chưa cô trang bắt đầu nhá câu đầu tiên chúng ta có từ pa à các bạn nhận thấy điều gì ở đây nhỉ ờ đó chính là sự dứt khoát đúng không và sự dứt khoát này thì chỉ có thể gặp ở thành 4 thôi nào hãy đọc lại với cô trang một lần nữa thật to nhá pa Chính xác. Sang đến câu thứ hai thì chúng ta cũng có hai âm tiết và các bạn lại lắng nghe xem là cô Trang đang nhắc đến âm tiết nào nhá. Thái thái Ờ, à, đó là âm tiết gì nhỉ? Chính xác là thanh hai đúng không ạ? Cuối cùng, câu thứ ba chúng ta hãy lắng nghe xem là cô Trang đang nhắc đến âm tiết nào nhá. Cải Cải Thanh mấy đấy nhé mọi người nhỉ? thành 3 đúng không ạ? Cải Chính xác rồi Và hy vọng rằng ở phần này cũng không làm khó được chúng ta nhé Vậy là trong video clip này chúng ta đã cùng nhau đi hết bài 1 trong quyển 1 của giáo trình Hán ngữ 6 quyển Hy vọng là những kiến thức cô Trang chia sẻ sẽ thực sự giúp ích được cho các bạn Và như đã hứa ban đầu thì cô Trang đã để phần gif hướng dẫn viết chữ Hán ở cuối video clip Nếu các bạn quan tâm thì hãy nán lại để xem đến cuối cùng nhé Và đừng quên like, share cũng như ấn subscribe để theo dõi những video tiếp theo hay ho bổ ích và thú vị hơn Xin chào và hẹn gặp lại 再见。